và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa tất cả người trên thế giới 5 tỷ người trên thế giới và dạ, kính thưa United States và kính thưa United Nations và kính thưa FBI và kính thưa CIA Mỹ và kính thưa Bully United States để bản thân là đi trình lên Liên Hợp Quốc The Code chiếc này là sự lấy lại dân sơn tổ tiên Đại Việt và tất cả vùng đất trân trọng dạ trở về tất cả vùng đất này thì trên trời chứng giác em phải quảng đệ quảng thân lan đen được trở về tất cả giang sơn lấy lại giang sơn tổ tiên đã đẹp trân trọng Trung Quốc xây nè, không có cái biển Đông mà cũng không có cái, cái biển Nam gì đó chung cái đất trầm trọng trầm trọng yeah. Dạ. em và hoàng đế hoàng thần ở đi, được luật pháp United Nations luật pháp the court vào ờ, quảng đế là đi có ba cái bách bo được đi qua Trung Quốc Hồng Kông Thái Quan Đài Lô để lấy đất lấy lại Giang Sơn để bách bò Việt Nam để bách bò của nhân phở quảng đế là đi để bách bò Mỹ ba bách bò này được đi khắp nơi trên thế giới lấy lại Giang Sơn tổ tiên Đại Việt thống nhất Giang Sơn Đại Việt quốc thái dân an an cư lạc nghiệp hạt nhân thất lạc chạy vô Trung Quốc xây đàn thủ banh tét lét trả đất Đại Việt em thờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền quốc xây nè ổ banh à? tét lét đã đất đại việt em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm Giang Sơn tổ tiên chân ơi mau xây xác quân thù chiến thắng vinh quang. công dân ơi thưa quốc dân và năm tiếng người trên thế giới United States dạ, và kính thưa United Nations phần đất này Hoàng thượng đến lấy cái phần đất này và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa tất cả năm tỷ người trên thế giới đúng luật pháp vẫn thường lấy phần đất này cho đại dạ kính thưa em phở hoàng đế là điện hoàng thượng là điện lấy phần lọc này tế ngữ trên thế giới trân trọng United States trân trọng United Nations đúng correct law justice em phải quan bá lên đi combat để để anh xìa for đại diện great in the world trằn trọng trên thế giới này em sợ quá để lên đi đúng dạ, tất cả được đưa ra ánh sáng mặt trời chiếu lại trời đã định lấy lại gian sơn tổ tiên đại việt trả lại giang sơn tổ tiên đại việt em phở hoàng đế là việt vĩ đại tiên người trên thế giới em vợ quan đế lê điện đến nhập hồ nam phần đất của đại việt trân trọng trân trọng dạ kính thưa trân trọng quốc dân năm tiếng ngữ trên thế giới em thở quá thưa năm tiếng ngữ trên thế giới dạ kính thưa the United States dạ kính thưa the United Nations em vợ hoàng đế lê điện đến hoàng sa trường sa biển đông em phở hoàng đế hoàng thượng đại điện đến nặng quảng đông quảng tây trung quốc xi xuống biên tiến hành trả đập trân trọng trân trọng trên thế giới em phở quảng đế quảng thân là điện đến mặt đất thái quan hồng kông thái quan quảng đông quảng tây quảng an quảng xia bao bọc trở về phương ba miền điện bọc che hết tất cả nước đẹp đất của đại việt trân trọng trân trọng dạ kính thưa quốc dân dạ kính thưa năm tỷ người trên thế giới trung quốc trả đất trân trọng trân trọng dạ kính thưa quốc dân dạ kính thưa tất cả năm tỷ người trên trường thế giới này trung quốc đã đặt đại việt trân trọng trân trọng dạ kính thưa quốc dân dạ kính thưa năm tỷ người trên thế giới trung quốc đã đặt trân trọng trân trọng thừa quốc dân và tiến cử Trung Quốc trả đất đại biểu Trần Trọng Trịnh Trọng. Dạ kính thưa quốc dân quốc dân và cử thứ năm tỷ người trên thế giới Trung Quốc trả lời đại việt trân trọng trân trọng và kính thưa quốc dân và kính thưa năm tỷ người trên thế giới Trung Quốc trả lời trân trọng trân trọng thường năm nằm tiếng người trên thế giới Trung Quốc trả đất Xi Trung Minh trả đất cho Đại Việt Xi Trung Minh quỳ xuống vạn tế vạn tế em phở hoàng đế lê điện vĩ đại muôn năm Xi Trung Minh quỳ gấu xuống nghe thông báo này Trung Quốc trả đất Xi Trung Minh treo cờ em phở hoàng đế lê điện lên Xi Trung Minh quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế vạn tế em phở hoàng đế lê điện vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng vương quốc trái đất Sisyphus quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế là điện vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng si Sisyphus quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế là điện vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng xi xương pin quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế lên điện vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng xi xương pin quỳ gấu xuống em phờ hoàng đế lên điện vĩ đại muôn năm xí xuống bên quỳ gấu xuống xí xuống bên quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế là điện vĩ đại muôn năm hoàng sa trường sa của em phờ hoàng đế là điện vĩ đại muôn năm xí xuống bên quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phở hoàng đế lên điện vĩ đại muôn năm hoàng sa trường sa của đại việt em phở hoàng đế lên điện vĩ đại muôn năm xí xuống bên quỳ gấu xuống dạ kính thưa quốc dân dạ kính thưa tất cả năm tiếng trên thế giới dạ kính thưa United States dạ kính thưa United Nations God United States, tất cả Biển Đông của em phở Quảng Đế là điện vĩ đại muôn năm và đảo Phú Quốc Trung Quốc năm đó nhân dân người Trung Quốc ra khỏi đảo Phú Quốc ra khỏi Việt Nam trong 24 giờ tất cả tài sản để lại và người Trung Quốc ra khỏi Việt Nam và tất cả cô gái của Việt Nam để lại nó bắt về nó làm nô lệ Trung Quốc ra khỏi và đỡ lại tất cả con gái Việt Nam để lại trân trọng trân trọng đó là di sản di truyền của dân tộc tổ tiên đại việt của chúng ta người phụ nữ việt nam là anh hùng vĩ đại phải bảo vệ dân sân tổ quốc không thể nào đi theo cái tuổi mang rỡ sai đi mang rỡ tất cả quốc dân và kính thưa năm tỷ người trên trên thế giới tất cả vùng đất và biển đảo biển động của Đại Việt xác định di truyền tổ tiên Đại Việt lưu truyền cho nhân loại chúng sinh trân trọng trân trọng Và đây, tất cả biển đảo của Đại Việt em phở hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại muôn năm biển đảo của đại việt trân trọng trân trọng của em phở hoàng đế hoàng thượng lệ điện vĩ đại muôn năm Xi Xi Quyên quỳ gấu xuống trả lại tất cả hoàng sa trường sa và tất cả biển đảo của đại việt em phở hoàng đế lệ điện vĩ đại muôn năm xin thư biện quỳ gấu xuống dạ kính thưa đây hai quận quế lâm và nam hải đất của đại địa dân tộc tổ tiên của chúng ta xin thư biện quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng lễ điện vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng bản tuyên ngôn độc lập thống nhất Giang Sơn Đại Việt quốc thái dân an an cư lạc nghiệp thế giới này được hòa bình hạnh phúc trân trọng trân trọng